Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình Hồng Phong đến từ Coi 68. Yeah, dạ, mình biết, mình biết, lúc mà cái tập này lên sóng thì chắc là cái niềm hứng khởi của mọi người vẫn đang rất đông đầy trong một cái giai đoạn uh, chúng ta gọi là uh, mini uptrend hay là sao đấy nhưng mà nhưng mà các bạn biết DeFi discussion rồi bọn mình ở đây sẽ không phải nói về cái câu chuyện đấy bọn mình sẽ không nói về giá ờ, nhưng mà trước khi giới thiệu vào cái chủ đề ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ để Nguyên nói lời chào với mọi người ha rồi ok hello xin chào anh em à, hy vọng là khi mà thị trường nó đang có những cái động thái à, ấm lên trở lại như thế này thì uh, dù anh em vẫn vẫn vẫn đang còn trụ lại ở trong thị trường và <laughs> vẫn đang còn đồng hành cùng bọn mình và hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì à, DeFi Discussion vẫn sẽ mang lại cho anh em những điều quen thuộc thôi à, những cái góc nhìn cũng như là những cái chủ đề thú vị xoay quanh à, thị trường crypto và đặc biệt là cái mảng DeFi ha. Dạ yeah, và cái câu chuyện mà bọn mình nói ở đây nó với nhiều người thì nó nó sẽ là ở một cái một cái nhịp độ khác một cái biên độ khác <laughs> ví dụ như là gần đây nếu mà mọi người sẽ thấy là trên ở ờ, AI này xong rồi là những cái đồng coi nó được thổi lên thổi xuống này nhưng mà ừ. ở, ờ, ở trong những cái conversation những cuộc trao đổi giữa team Go68 với nhau thì bọn mình đã nói về một câu chuyện khác nhiều hơn ừ. đó là câu chuyện về Uniswap và cái bàn cờ mới của các quỹ đầu tư uh, họ, ừ. đấu với nhau thì uh, các bạn đều biết rồi sau cái đợt thanh lọc cuối năm 2022 á thì chỉ còn một số ít cái tên còn trụ lại thôi và uh, đến bây giờ uh, khi mà thị trường bắt đầu có dấu hiệu nóng trở lại rồi á thì họ bắt đầu có những cái động thái tỏ thái độ với nhau rõ ràng uh, như câu chuyện của Uniswap mới đây thì chúng ta đã có một cái drama về A16Z rồi uh, bài nem uh, ờ, đứng đầu là CZ cũng như là Zoom uh, Zoom Trading thì mình chắc là mình sẽ để Nguyên giải thích sơ qua về cái câu chuyện uh, đánh chửi nhau uh, sôi động mấy ngày vừa qua Ừ, ok uh, chắc là nhiều anh em thắc mắc là uh, tự nhiên lòi đâu ra cái câu chuyện này thì nó cũng gọi là nếu mà nó liên quan trực tiếp đến uh, giá của thị trường thì nó cũng không chính xác nhưng mà tức là nhiều anh em sẽ thắc mắc là là là là tại sao cái chủ đề này nó lại uh, nó lại hot trong thời gian gần đây à, mặc dù nó không liên quan trực tiếp gì đến bất cứ cái price action nào thì uh, chắc là mình sẽ bắt đầu từ Uniswap V3 đi thì Uniswap V3 họ có một cái đề xuất là sẽ move uh, sẽ sẽ mở rộng cái sản phẩm của mình sang BNB Chain và anh em biết là BNB Chain là một trong những cái blockchain nó lớn nhất thị trường uh, nó có khá là nhiều thanh khoản ở bên này hoạt động nó cũng khá là sôi nổi thì cái việc mà Uniswap V3 họ có những cái động thái mở rộng sang một cái mảnh đất màu mỡ thì cái đó là cái động lực của dự án uh, nhưng mà trong cái quá trình mà họ mua sang BNB chain á, thì họ sẽ phải có một cái partner về mặt uh, cầu nối uh, thì trong cái forum của họ có rất là nhiều các cái buổi thảo luận cũng như là có những cái đề xuất thì nổi lên hai cái cầu nối nó khá là phổ biến đó là wormhole và layer zero thì hai cái cầu nối này thì nó theo một cái format ờ, một cái xu hướng mới mà chắc là nhiều anh em cũng theo dõi thì cũng biết rồi nó là cái xu hướng messaging tức là nó không còn thuần là cái cơ chế mà chỉ uh, ờ, lock và means uh, dựa trên contract nữa mà nó sẽ có những cái validator có những cái đơn vị xác thực ở giữa và theo dõi những cái tin nhắn chuyển qua chuyển lại giữa các cái blockchain ấy. Cho, cho mình chân ngang cái cái này là để giải quyết cái vấn đề của mấy cái vụ hack của nối blockchain thời gian vừa qua đúng không? đúng rồi thì uh, nó là một cái xu hướng một cái xu hướng giải pháp mới để kiểu nó cũng khá giống với lại modular blockchain đấy tức là họ sẽ tách biệt ra những cái vai trò khác nhau uh, ở chỗ này sẽ làm cái nhiệm vụ là verify bảo mật còn cái chỗ kia sẽ là lo cái vấn đề về thanh khoản còn cái chỗ này sẽ sẽ lo cái vấn đề về giao diện người dùng các thứ thì nó cũng khá là giống với lại cái khái niệm modular blockchain á thì cross chain họ cũng có những cái vấn đề liên quan đến uh, tam đề đúng không thì cái format này nó cũng là một cái thứ mà nó uh, được nhiều người nói đến và các dự án họ cũng khá là chú trọng thì uh, ok back lại cái câu chuyện của Uniswap V3 thì họ cần một cái giải pháp như vậy tức là mọi người hình dung là nó sẽ có một cái khâu gọi là temperature check tức là mọi người sẽ đề xuất các thứ các thứ uh, các dự án các cái giải pháp thì mọi người sẽ vote thì ờ, wormhole nó chiến thắng nhưng mà uh, một cái vấn đề trong cái temperature check này á, là A16Z họ không được quyền vote tức là họ cái cái vấn đề của họ là họ cái token của họ nó đang được customize tức là nó đang được lưu ký thì nó không được thẩm quyền vote ở trong cái cái khâu này nhưng mà cái khâu uh, vote sau cuối á, thì uh, à, A16Z họ được quyền tham gia họ lại đủ điều kiện tham gia thì họ lại uh, sau sau khi xong xuôi cái khâu temperature check rồi thì wormhole được uh, chọn là cái giải pháp thì sẽ đề xuất lên cái đề xuất sau cuối thì mọi người sẽ bắt đầu vote lên cái đề xuất cuối này thì A16Z họ đã có một cái động thái mà khá là gây nhiều tranh cãi đó là họ vote against tức là họ phủ quyết cái đề xuất sau cuối này mọi người trên Twitter hay dùng cái từ là đi ngược lại với cộng đồng đó thì <laughs> better against consensus à <laughs> thì thì đó thì ờ, cái đó là cái tóm tắt uh, khái quát nhất về cái sự cố gọi là cái drama đi uh, thời gian gần đây Yeah. Dạ. Và thực ra cái câu chuyện này nó buồn cười ở chỗ là nếu như các bạn lên xem cái cái cái quá trình vote của Uniswap á, thì các bạn có thể thấy những người ủng hộ việc Uniswap V3 chuyển sang bên BitChain á thì có rất nhiều người. Ờ nhưng mà cái cái câu chuyện là cái sai mà vote của họ á thì sẽ lanh quanh là đâu đấy ví dụ như là cao nhất thì có consensus là 7 triệu vote. Ờ, tổng tổng là năm, năm hơn 50 triệu vote nhá. Và cái người nhiều nhất á, thì ờ, thì có chỉ là 5 đến 7 triệu vote thôi nhưng mà cái bên mà vote phủ quyết cái quyết định này á là có 15,2 triệu vote thì 12 triệu uni là thuộc về A16Z rồi nên là nó mới thành cái câu chuyện buồn cười cho mọi người 15 ờ, uh, hay sao ấy 15 ừ, 15 triệu 15 A16Z à. nên nên là mọi người mới bắt đầu cười cái cái câu chuyện đấy thà nhé thà mà vốt thắng thì không sao đây vốt thua <laughs> cuối cùng là tỷ lệ của A16Z chỉ có hơn hai hơn 22 phần trăm thôi ờ cho ừ. nên là nó vẫn được thông qua mà đúng không vẫn được thông qua mà ừ cái đề xuất này vẫn được thông qua và mình mình bổ sung một xíu thông tin như thế này tức là A16Z á, thì ờ, như anh em biết là họ cũng có tham gia gọi là uh, backing cho uh, layer zero thì layer zero là một trong những cái option được đề xuất ở trong cái khâu temperature check uh, à, như mình có đề cập hồi nãy nhưng mà vì A16Z họ không được quyền vote ở trong cái khâu đó thì uh, layer zero đã không được chọn không được thông qua thì ở ờ, cái giai đoạn đó thì ờ, cái như mình thấy là có nhiều thông tin nó khá là tiêu cực cho layer zero cái này là mình không phải là mình <laughs> bên hay là cái gì ờ, mình mình support ừ, mình mình siêu layer zero nha nhưng mà cái việc mà tức là mọi người khi mà tham gia vào cái forum mọi người đọc thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều uh, những cái discussion mà nó nó attack trực tiếp vào layer zero điển hình nha là trước cái ngày mà temperature check vote á thì nó có một cái bài blog của cái CTO của ờ, Nomad Nomad là một cái cầu nối mà trước đó cũng từng bị tấn công ờ, này. thì cái CTO này, ông CTO này thì ông ờ, ông cũng bảo là layer zero họ thực hiện một cái backdoor tức là họ có một cái backdoor một cái cửa sau để uh, gọi là uh, gian dối người dùng á, lừa dối người dùng thì cái bài blog này nó lên vào đúng cái thời điểm mà cái vote temperature check nó sắp được triển khai thì uh, nó cũng một phần gọi là gây ra rất là nhiều các cái tranh luận ở thời điểm đó phía Layer Zero thì ờ, ông founder ông cũng đứng lên ông giải thích cái vấn đề đó rồi tức là cái việc mà backdoor đó nó không hẳn nó không phải là lỗi mà là nó là một cái anh em hình dung là ví dụ như các dự án mà họ muốn gắn vào cái cầu nối của Layer Zero thì họ sẽ có rất là nhiều các cái option họ, họ có nhiều cái option về mặt an ninh và họ có thể custom được cái đó họ có thể tùy chỉnh được cái đó nhưng mà cái cái vấn đề mà ông CDO của Nomad ông Food á thì nó nó là cái chế độ mặc định thôi tức là cái chế độ mặc định của Lazaro là mọi người có thể không nếu mà không thích thì không cần sử dụng cái chế độ mặc định đó và có thể add thêm những cái um, những cái custom của riêng mình thì bên đội ngũ layer zero họ cũng bảo là à, rất nhiều cái cầu nói hiện tại các cái giải pháp khác ví dụ như nomad hay là wormhole thì nó cũng như vậy thôi tức là cái concept sản phẩm nó cũng như vậy thôi thì uh, đó thì uh, bổ sung thêm một vài thông tin là tại sao mà cái cái cuộc chiến này nó tự nhiên nó nó không những là ở giữa các cái đội ngũ kỹ thuật với nhau mà nó còn liên quan đến việc các cái quỹ rồi các cái ờ, đơn vị mà đầu tư ờ, họ tham gia họ tranh luận rất là gay gắt với nhau ở thời điểm đó. Dạ yeah, và Uh, còn một cái yếu tố nữa mà mình có nhắc đến vừa nãy là khi mà đụng đến BNB Chain thì không thể nào thiếu ông chú của thị trường rồi um, CZ là một người dis uh, A16Z rất là ác uh, thậm chí còn tỏ thái độ khá là thù địch với cái việc Ờ, mà A16Z làm như vậy nhưng mà thực ra nha đối với một người dùng uh, retail user á, thì mình lại thực ra là mình thấy CZ nói cũng có lý tại vì cái việc mà tức là cộng đồng bàn tán rất nhiều về cái việc mà Uniswap dùng đến 15 triệu uh, Uni của mình và thậm chí có thể hơn uh, mọi người còn claim là thực ra là A16Z có thể huy động đến 40 triệu Uni cơ để ừ. vote như vậy thì thực ra là nếu mà uh, chúng ta đã có một cái tiền lệ như vậy rồi là một tay to có thể uh, điều hướng của một dự án nhiều như thế thì sau này cái cái việc mà governance nó sẽ không có ý nghĩa gì với người dùng uh, phổ thông là đúng không? Ừ, thực ra thì nếu mà anh em mà theo dõi A16Z thì uh, các cái đề xuất và các cái vote thì ờ, thường thấy là 16 Z một khi mà họ đã <laughs> gọi là họ submit cái <laughs> cái phiếu bầu của họ thì gần như là cán cân nó bị lật hẳn qua một bên luôn yeah. tức là nhiều cái dự án DeFi rồi ví dụ như Compound này nọ thì A16Z họ cũng hay có những cái vote như vậy và cái việc này với A16Z á, thì à, mình nghĩ nó cũng là một cái hợp lý thôi tại vì mình bỏ tiền ra mà đúng không dạ. mình bỏ tiền ra mình mua tô cành thì mình không lẽ <laughs> mình mua tô cành đến khi mình không vote thì nó kỳ đúng không đến khi mình không vote thì người ta bảo là tô cành nó không có um, use case gì hết mua để đâm xả lên thị trường đến khi mình uh, mình mình mình mình mua xong mình tham gia vào bên á, thì mọi người lại bảo là <laughs> cái này là kiểm soát thì cái này nó cũng hơi vô lý uh, nhưng mà có vẻ như là thị trường cũng hơi sensitive một xíu tức là mọi người hay nói về cái câu chuyện là là uh, AMI 6Z một cái quỹ đầu tư nó cũng rất là lớn không chỉ riêng với crypto mà rất là nhiều các cái mảng công nghệ khác những cái startup truyền thống thì AMI 6Z họ cũng tham gia và họ incubate họ hỗ trợ thì uh, cái quy mô của AMI 6Z thì nó lớn là không thể phủ nhận thì uh, chắc là cộng đồng họ cũng ý thức được cái vấn đề đó và họ không muốn là cái case này nó trở thành một cái ờ, một cái gì đó nó khiến người dùng cảm thấy bị demotivate tức là bị ờ, kiểu như là bị ờ, mất động lực à mất động lực kiểu kiểu vậy thì đó thì cái việc mà CC nói thì cũng hợp lý thôi thực ra thì ờ, quay trở lại câu chuyện là CG nói như thế nào về cái vấn đề của A16Z thì mình nghĩ là nếu như mà Uniswap V3 họ có uh, đi qua BNB Chain chẳng hạn thì thì nó cũng là một cái tin tốt về mặt dài hạn cho BNB Chain và CG thì chắc cũng đứng ngoài gọi là hô hào các thứ để cho cái không khí nó <laughs> sôi động hơn và mọi người chú ý hơn đến cái cái proposal này ờ thật ra là duy nhất có tiết một cái là ờ thực ra có có mấy người vào bảo là ờ ông nói như vậy rồi sao ông không cầm uni mà mà vote đi xong rồi xin nói một câu ờ mình khá là thích đó là no we let community to decide that <laughs> ờ. à, thì thì nó cũng gây là nhiều tranh cãi tại vì uh, ờ, BNB mình nhớ không lầm là Binance Labs thì cũng uh, cũng đầu tư vào Layer Zero một cái dự án mà như mình có đề cập ở đầu podcast là đã thua trong cái cái cái cái cuộc đua nói xa hơn đi ví dụ như mà Uniswap V3 mà họ họ đi qua BNB Chain trước cái giai đoạn tháng tư á tức là mọi người nếu mà tìm hiểu về Uniswap V3 thì họ sẽ biết là họ sẽ có một cái license tức là một cái giấy kiểu như là giấy chứng nhận là tôi được quyền uh, sở hữu cái công nghệ cái giải pháp concentrated uh, liquidity ờ, tức là cái uh, sở hữu trí tuệ đại loại là sở hữu trí tuệ của của Uniswap V3 thì uh, đến tháng tư thì cái giấy đó nó hết đó thì nếu như mà Uniswap V3 mà qua BNB chain trước cái thời hạn tháng tư đó thì họ có thể gọi là họ accumulate thêm thanh khoản họ họ họ thu thêm được người dùng thì nó cũng phần nào đó nó nó hơi gọi là tiêu cực cho những cái giải pháp ví dụ như DX ở trên này thì có BenchSwap này cũng biết rồi thì họ cũng uh, gọi là nếu như mà đứng ở khía cạnh của CG nhìn vào thì thấy là cũng nó cũng khá là mâu thuẫn như vậy tức là tốt cho hệ sinh thái chung nhưng mà có một vài cái dự án ở trong có liên hệ thì có thể coi như là con cưng đúng không? Yeah. Dạ. Con cưng thì ờ, có thì nó có một xíu tiêu cực như vậy thì CG nếu mà nói là để <laughs> cộng đồng design cái đó thì ờ, mình nghĩ đây là một cách xử lý nó khá là hợp lý tại vì nếu như là CG có cái động thái gì mà bất kể liên quan đến một phía nào đó thôi thì thì chắc chắn là sẽ nhận về rất là nhiều cái thông tin <laughs> chỉ trích nhưng mà thấy là bị 6 z làm gì cũng ờ, cũng cũng cũng cũng quá trời <laughs> ờ, thì đó thì thì mình nghĩ là nếu như mà như cái thông tin hồi nãy mà phong đề cập thì ờ, cái này cũng là một cái cái cách xử lý nó khá là hay à, ừ thì mình hãy nói rộng ra đi thì từ cái case study của Uniswap này thì liệu liệu rằng trong trong tương lai thì cái cái việc mà uh, cầm token để governance á, thì nó có được chú trọng hơn không mình vẫn nhớ nhá uh, trong một số DeFi discussion ở đấy mình có nói về câu chuyện là uh, được Aerob Optimism uh, OP á. Uh, ừ. và từ thì technically thì cái use case lớn nhất của Optimism là là governance nhưng mà ừ. các bạn cứ tưởng tượng mình chỉ cầm có vài nghìn OP mà đi đua trong mấy cái cục đua mà tay to nữa cầm cả triệu cả dạ, triệu cái giá thì mình cũng không có nhu dạ. cầu gì để mình vote cả <laughs> nên là Đúng cái chuyện rồi. nó vô nghĩa và sau một thời gian thì mình cũng quyết định là mình thôi ừ ok bye bye tôi không có tham gia cuộc đua này nữa thì không biết là uh, từ góc nhìn của Nguyên thì sắp tới nếu mà có cơ hội để tham gia governance một dự án nào đấy thì Nguyên có muốn đóng góp sức của mình vào không? thực sự thì uh, như phong nói cái <laughs> cái vấn đề mà quy mô của các cái tổ chức lớn thì nó khá là dominate tức là nếu như mà đứng ở cái cạnh của một retail thì mình nghĩ là cái nhu cầu đó không lớn nhưng đó là cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại ở trong crypto người ta có một cái câu là cái sự phi tập trung nó sẽ không quan trọng cho đến khi mà cái sự phi tập trung nó nó trở thành một cái vấn đề nhức nhối và người ta phải phải thừa nhận nó thì có thể bây giờ mọi người sẽ thấy là uh, ok cầm token thì ờ, <laughs> mua xong rồi bán thôi đúng không ừ. Ờ, khi nào giá tăng thì nó bán thôi thì cái vấn đề centralized cái vấn đề phi tập trung nó không quá là nghiêm trọng cho đến khi uh, DeFi nó bắt đầu nó bão hòa chẳng hạn nó tới một cái ngưỡng gì đó nó tiệm cận với lại cái tài chính truyền thống như cái tập tuần trước mình có chia sẻ thì cái vấn đề governance cái vấn đề mà decentralized cái vấn đề mà quyền kiểm soát của cộng đồng thì nó bắt đầu nó sẽ trở nên quan trọng hơn và có thể trong thời gian ở cái thời điểm đó thì cái góc nhìn của những nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có những cái sự thay đổi và mình tin là cái sự kiện của A16Z cũng như là Trump cũng như là uh, liên quan đến những cái vote của uh, Uniswap thời gian gần đây thì nó đã là một cái state một cái giai đoạn phát triển nữa rồi tức là trong quá khứ thì chúng ta nói về decentralization nhưng mà nó ở một cái khía cạnh là nó nó khác lắm nó không giống như ở thời điểm hiện tại khi mà các cái tổ chức lớn họ coi dự án họ coi token như là một dạng tài sản và họ muốn control nó đó thì nó không không còn như cái giai đoạn mà cách đây vài năm đúng không cho ta thấy là họ cầm token hay họ mục đích của họ là gì chỉ, qua là uh, exit thôi thì bây giờ nó là một cái giai đoạn mà họ coi cái cái dự án nó là một cái dạng tài sản mà họ muốn control ví dụ như case của Uni chẳng hạn thì Uni anh em biết là họ không có chia phí giao dịch lại cho người à, nắm token đúng không à, nó chưa có cái đề xuất đó nó chưa ừ. có cái cái việc mà phân phối lại phi thì thuần nó chỉ là một cái công cụ để người ta governance dự án thôi thì các cái tổ chức lớn thì họ đang nhìn crypto và đặc biệt là DeFi với cái góc nhìn như vậy thì nó đã là một cái thứ gì đó rất là uh, tích cực mà chúng ta đã gọi là có một cái bước progress một cái bước gọi là tiến triển rồi đó thì thì có thể trong tương lai ví dụ bác như câu hỏi của phong thì có thể trong tương lai thì kể cả người dùng cá nhân cũng vậy kể cả nhà đầu tư cá nhân retail cũng vậy thì sẽ có nhiều cái động lực tham gia vào cái governance này nhiều hơn yeah. à và vâng. uh, ờ, thứ cuối cùng mà mình muốn mention là đâu đấy tầm tầm này năm ngoái hả hay là tầm này năm 2021 lâu quá rồi mình cũng không nhớ nữa <laughs> mọi người có một cái narrative là đi theo quỹ lớn ở ờ, mọi người ừ. sẽ ờ, hồi, hồi đấy rộ lên một cái trend là mọi người sẽ check xem là mới portfolio ờ <laughs> mới đầu đi có voi check portfolio <laughs> của quỹ lớn xong rồi họ đang cầm nghĩ họ đang làm cái gì xong rồi mình sẽ mua theo Ờ, ừ. nhưng mà đến hiện tại thì chắc là đó là một cái narrative mà chắc không ai nhắc lại nữa tại vì uh, như mọi người thấy đó uh, như nguyên nói là các token bây giờ được các quỹ xem như một cái asset rồi và ừ. kể cả mình có mua theo thì nhiều khả năng là cũng cũng không thể nào thắng được và thậm chí nhá các quỹ người ta còn vote against nhau cơ giờ các bạn sẽ chọn phe của A16Z hay là chọn phe của consensus hay là chọn phe của ừ. Zoom ừ. ờ, đó là một cái câu chuyện rất là khó luôn và uh, mình cảm thấy là bây giờ mọi người đang như mình nói đó là các quỹ lớn mà còn sống sót thì đang chia lại bàn cờ và sắp tới thì chắc là sẽ có những cuộc đối đầu mình nghĩ còn nảy lửa hơn Ừ, bản thân chúng ta thấy là cách đây một hai năm thì nó là cuộc chiến của các cái blockchain họ tranh giành với nhau họ giành giật cái thanh khoản giành giật cái dòng tiền giành giật cái sự chú ý của người dùng về cơ bản là nó sẽ là một cái một cái tất yếu của một, mỗi thị trường thôi nó sẽ phải có những cái sự cạnh tranh như vậy và trong năm nay thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái sự gọi là cạnh tranh nó nó sẽ bắt đầu khốc liệt trở lại sau khi mà chúng ta có một cái đợt reset cực mạnh uh, vào uh, cuối năm ngoái đúng không? một cái đợt reset nó có thể coi là loại bỏ đi rất là nhiều các cái tay chơi cũ thì uh, bây giờ nó sẽ có những cái giải pháp chúng ta thấy là riêng trong cái câu chuyện này là có những cái cầu nối đúng không rồi uh, các cái quỹ thì không nói rồi à, sắp tới thì có thể chúng ta sẽ thấy là nhiều cái DX à, ờ, nhiều cái sàn giao dịch đó, thì họ sẽ bắt đầu à, muốn mở rộng cái tầm ảnh hưởng của họ hơn thay vì là họ cố định ở trên một cái một cái chain một cái hệ sinh thái nhất định thì bây giờ họ cũng sẽ có cái xu hướng là à bây giờ tôi trụ qua được cái mùa đông năm ngoái rồi thì à, bây giờ tôi sẽ bắt đầu là expand ra mở rộng ra nhiều cái chain hơn đó thì uh, cái đó là cái xu hướng và, và một cái gọi là một cái sự thật hiện nhiên của mỗi một cái thị trường nó phải có cái sự cạnh tranh như vậy nó phải có cái sự giành giật như vậy yeah. đúng là như, như mình nói là sắp tới thì đúng là có nhiều thứ để để để để theo dõi thật nhưng mà uh, một thứ cuối cùng mà mình muốn remind mọi người thôi là cố gắng đừng để cái cái mini up trend này nó cuốn mọi người đi xa quá uh, <laughs> và cố gắng control cố gắng kiểm soát cái risk của bản thân mình lại uh, yeah và chắc là trong tuần này thì có một số cái thứ ngắn gọn như vậy mà mình muốn chia sẻ với mọi người thôi và không biết là trong tuần sau trong tuần sau mình cũng đang thấy có một số thứ thú vị nhưng mà uh, chắc là sẽ hẹn mọi người trong cái podcast của tuần sau ha rồi ok uh, cảm ơn anh em ờ, rất nhiều đã tiếp tục đồng hành cùng bọn mình trong Fair Discussion tuần này và hy vọng là chúng ta sẽ còn uh, được gặp lại nhau trong uh, tập uh, tiếp theo tuần tiếp theo và sẽ được ờ, cùng chia sẻ với nhau ờ, nhiều cái câu chuyện thú vị những cái góc nhìn và giống như mình nói hồi nãy là cùng so sánh một xíu để thấy được chúng ta đã đi được một cái chặng đường nó rất là dài và chúng ta có những cái bước phát triển nó cũng, cũng rất là rõ ràng ha thì ờ, rất là vui được đồng hành cùng với anh em trong DeFi discussion và không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng của tập tuần này Yeah, ok và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.